Hôm nay Thầy à, giảng về à, ý nghĩa của Bồ Đề Tâm. Đấy một vị Hoàng đế trên ngai vàng mà Ngài còn thấy tâm Bồ Đề cao quý như vậy. Ngài khuyến khích tất cả chúng ta nên phát tâm Bồ Đề. Nghe không? Nên phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề dù một lần trong đời chúng ta được phát cũng sẽ là hạt giống cho muôn kiếp về sau để chúng ta có duyên thành Phật, để chúng ta ra khỏi luân hồi sinh tử, thưa đại chúng. Cho nên lát nữa thì vào nghi lễ phát tâm Bồ Đề, Thầy mong toàn thể đại chúng nhé, sẽ chân thật phát nguyện, không có sợ gì cả. Hôm nay là bỏ hết tất cả, thế gian là bỏ hết, mà nhà cửa trần gian cũng bỏ để phát được cái nguyện này. Đừng nghĩ rằng con phát nguyện Bồ Đề rồi nhớ con này phải đi tu như Thầy, không sợ gì cả, nghe không? Ta sẵn sàng phát nguyện Bồ Đề, nhớ, nhớ <laughs> có câu gì? một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói cả nghìn năm tâm bồ đề bật lên thầy nói còn hơn là chúng ta cứ làng nhàng tu tập mãi như thế này không có một cái gì chuyển hóa phát được cái tâm bồ đề nó vô cùng lợi ích và đại chúng phát một cách dũng mãnh cho thầy nhé mặc dù phát xong mình vẫn trở lại một người phật tử phàm phu bình thường không sao nhưng trong giây phút phát tâm bồ đề mười phương chư phật chứng minh chúng ta hãy phát cái tâm dũng mãnh quảng đại nghe không cái tâm mình bao nhiêu năm bao nhiêu kiếp mình hẹp hòi ích kỷ tham lam đố kỵ và sân si bây giờ một giây một phút này ta phát cái nguyện bồ đề rộng lớn vào trên cầu giác ngộ thành phật dưới nguyện độ tất cả chúng sinh một cái nguyện hôm nay thôi nhưng thầy nghĩ nó là hạt giống bồ đề đại chúng ạ nó vô cùng quý đức phật ngày xưa có của các vị thanh văn a la hán các ông tuy đắc quả a la hán nhưng vẫn chưa phát được tâm Bồ Đề. Và cái điều đó các ông vẫn là hạt giống thối đấy, không lợi ích được cho chúng sinh. Cho nên chúng ta tuy là phàm phu, kể cả Thầy cũng vẫn là phàm phu, nhưng phát được Bồ Đề tâm này, nó vẫn lợi ích vô cùng, thưa đại chúng. Chính vì thế, hàng năm ngày 19 tháng 6, Chùa chúng ta đều duy trì ngày phát Bồ Đề tâm nguyện này để cho đại chúng đều được phát nguyện, đều nhớ cái nguyện của mình.